Panadol viên sủi tan ngay trong nước, giảm đau nhanh, dị canh dễ uống. Paradon viên sủi chứa paracetamol, không dùng paradon viên sủi cho người suy gan, suy thận, bị ứng với paracetamol, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.